Quý vị và các bạn, kính thưa quý vị, trong kinh Đức Phật đã từng dạy rằng thật thân người khó được, pháp Phật khó nghe, sở vĩ được làm người đã khó, được nghe diệu pháp là một điều không phải ai cũng có đủ nhân duyên thủ thắng như vậy. Ngày hôm nay trong không khí tưng bừng cờ hoa của những ngày đầu xuân trên non thiêng thành đằng, chư tăng ni cùng các Phật tử đã phân tập về đây tại sân chính điện để cung thỉnh sư phụ Quang Lâm pháp tòa khai pháp đầu năm và có những lời chỉ dạy sách tấn đại chúng tu tập nhân dịp đầu xuân năm mới được nhiều lợi ích. Ngay sau đó sẽ là lễ khai đàn dược sư cầu tiêu tai diên thọ quốc thái dân an được diễn ra từ mùng 8 tháng riêng đến ngày 29 tháng riêng năm kỷ hợi để nhân dân và du khách thập phương về chùa sẽ có những ngày đầu xuân năm mới để tìm cho mình một chốn tâm linh để gửi gắm những lời cầu nguyện tốt lành cho gia đình và những người thân yêu. Bên cạnh đó, đây cũng là một phương tiện để mọi người tiêu trừ đi tội lỗi, giảm tai ương bằng cách làm những việc thiện lành. Đặc biệt là đối với những gia đình có những người ốm đau, bệnh khổ thì đây là những việc làm rất là có ích và cần thiết. Chương trình truyền hình trực tuyến lễ khai pháp và khai đàn dược sư cầu tiêu tai diên thọ quốc thái dân an đang được phát trực tuyến trên các kênh truyền thông, website chùa ba vàng.com.vn, fanpage và youtube chùa ba vàng.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 để chuẩn bị dâng lời tác bạch thỉnh thầy khai pháp thích ca mâu ni phật chúng con à, kính thỉnh à, chư tôn đức cùng à, toàn thể à, đại chúng an tòa mời à, các phật tử đại diện Ờ, quỳ gối dâng lời tác bạch xin được à, trân trọng à, mời cô Phạm Thị thanh à, đại diện à, cho tất cả các đạo tràng Phật tử các đạo tràng tu tập tại chùa để à, dâng lời tác bạch thỉnh thầy khai pháp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 pháo giao thừa nổ giòn muôn nơi trẻ thơ chỉnh tề quần áo mới người người hân hoan về chùa lễ phật cầu phước cầu an và hy vọng một năm mới tốt lành riêng hàng hậu học chúng con lại lo lức câu hội về ngôi chùa ba vàng linh thiêng để lễ phật và dự lễ khai pháp khai xuân trước thềm năm mới Chúng con thành kính đốt lén hương lòng, ba nghiệp sạch trong, kính cần nghiêng mình dưới đài sen, nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia hộ cho quý Thầy, quý cô, Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự miên trường, chủ thế sa bà dài nâu để dìu dắt hàng hậu học chúng con, trên bước đường tu nhân tích đức tìm cầu giải thoát kính bạch quý thầy hàng hầu học chúng con luôn ý thức rằng chư tôn thiền đức là hàng sứ già của như lai thay thế đức thế tôn chỉ dạy phật tử chúng con để khai tâm mở trí tiến tu hành đạo Công đức giáo hóa của quý Thầy đã giúp chúng con biết được cuộc sống thế gian là khổ đau, Niết Bàn là chấm dứt sinh tử luân hồi, để chúng con tinh tấn, nghiêm thân tu học. Và chúng con biết rằng nơi đây, ngôi già lam chùa Ba Vàng thân thương này là môi trường tốt để chúng con tu học và học thực hành để chuyển hóa những lỗi khổ, niềm đau trong cuộc sống hiện tại vẫn biết là vậy, nhưng hàng hậu học chúng con là những người sơ cơ mới vào đạo, chưa hiểu hết lời Phật dạy, lên việc thực hành Pháp Phật, chưa được thành tựu như sở nguyện. Như thành tựu như sở nguyện vì vậy hôm nay với lòng tha thiết hiếu học của những người con Phật thay mặt cho toàn thể đại chúng Phật tử chúng con thành kính để đầu đảnh lễ, cung thỉnh chân Thầy từ bi hoan hỷ, đăng tòa Pháp tòa ban bố cho chúng con một thời Pháp nhũ, để chúng con được trường thừa công đức và tinh tấn ứng dụng truyền rời được tâm tham sân si. Chúng con kính thỉnh Thầy từ bi thương xót vì hàng Phật tử chúng con mà nhận lời thỉnh cầu khai pháp này. Chúng con Xin đầu thành đành lễ cúng dường Thầy Tam Bái, lâm Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ly. Sa đô, sa đô, sa đô.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 chương trình lễ khai hội đã thành công viên mãn. Chiều nay là chương trình khai Pháp, khai đàn dược sư và đặc biệt chiều hôm nay có lễ chúc thọ cho các cụ lão tuổi từ 70, 75, 80, 85, 90, 95 cho đến 100 và rất đông các cụ về dự cái lễ chúc thọ này. Ê, trước hết trong chương trình khai pháp đầu năm thì à, hôm nay thầy muốn đến với đại chúng với bài kinh Điềm lành. Kính thưa đại chúng, đầu năm Phật tử nhân dân Việt Nam chúng ta thường có một cái truyền thống cũng rất tốt đẹp là đi lễ chùa để cầu phúc lành, cầu những điều may mắn cho cả một năm thì đây là một cái truyền thống tốt. Và à, cả một năm vất vả, chúng ta đi chùa vừa là cái thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tâm hồn, nhưng mà cũng là để gửi gấm đến thế giới thiêng liêng cao cả những lời cầu nguyện mong mỏi những sự tốt đẹp đến với mình với gia đình mình với xã hội của mình Điều đó là một điều hết sức quý. Cái truyền thống này chúng ta cũng nên duy trì và phát huy. Thì kính thưa đại chúng, khi chúng ta đi lễ, chúng ta cầu như thế và chúng ta cũng mong mỏi một cái tương lai tốt đẹp, ai cũng thế. Ai cũng muốn biết tương lai của mình thế nào và thời gian tới cuộc đời mình ra làm sao. Wow vì lo lắng cho tương lai cũng muốn biết trước tương lai thế cho nên là cũng nhiều bà con cô bác không chỉ là đi đến chùa mà còn đi đến các cái chỗ để xem bói nghe không xem số xem tướng đó, cho mình để mình xem tương lai mình thế nào nghe không đó cái việc mà quan tâm đến tương lai thì ai cũng quan tâm thế rồi mọi người lại có những cái cách để xem cái điểm triệu tương lai của mình ra làm sao nghe không trong nhân gian thì có rất nhiều cái cái cách để họ xem điểm triệu nghe không à. thì điểm triệu là cái gì điểm triệu là cái điểm mà báo trước cái sự việc sắp tới xảy ra à, có thể là tương lai gần hoặc tương lai xa à, thì cái điểm triệu tức là cái dấu hiệu báo trước thế thì bà con chúng ta cũng rất quan tâm đến cái điểm triệu này thì trong nhân gian truyền tụng với nhau rất nhiều cái cách để xem điểm xem triệu nghe không? Đấy. ví dụ như là bước chân ra khỏi nhà thì hôm nay xem mình bước chân trái hay chân phải nghe không thế là đoán hôm nay là đi sự việc là may hay không may đó Đấy. Dạ. thế rồi xem mình đi cái giờ là là hung hay là giờ cát Đấy. Dạ. thế ra ngoài ngõ thì lại xem xem hôm nay mình gặp gái hay gặp trai Đấy. Dạ. Đấy, rất nhiều cái thứ. Đi đường thì xem chân mình dám phải gai hay dám phải phân wow, rất nhiều thứ để chúng ta đoán xem là cái, cái sự việc sắp tới nó ra làm sao thế còn à, khi ngủ thì cũng lại mơ mộng thức giấc rồi thì xem hôm nay mình mơ cái gì nghe không yeah, dạ, mơ là thấy răng rụng hay là răng còn mơ thấy máu hay không không có máu à, Nhất là bây giờ mấy vị mà chơi lô đề thì suốt ngày nằm mơ, và vâng, nằm mơ rồi dậy là xem mình mơ được cái gì, vào vâng, luận đoán. Đi ra đường nhìn thấy cái xe biển số gì và cũng lại lấy cái đó để luận ra xem hôm nay đề <laughs> về số nào suốt ngày tính toán đoán điểm đoán triệu thì kính thưa đại chúng cái việc này chúng ta cũng rất dễ thông cảm thôi chính nó xuất phát từ cái việc con người ta muốn biết trước tương lai lo lắng cho tương lai cho nên xem cái chuyện xem điểm xem triệu xem tướng nghe không thế nhưng mà cái vấn đề này cái việc này nó có đúng hay không là vấn đề và nếu mà nó không đúng thì nó rất hệ lụy cho chúng ta và thì thưa đại chúng, trong nhân gian thì truyền nhau rất nhiều cách xem điểm, xem chiều. Chính vì thế mà khi Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài thành đạo rồi, Ngài cũng quan tâm đến vấn đề này và Ngài đã thuyết giảng một cái bài kinh gọi là kinh về điểm triệu, điểm lành. Đó, điểm triệu, điểm lành. Thì kính thưa đại chúng, bản chất của cái việc điểm triệu nó thế nào? Đối với Đạo Phật của chúng ta thì biết rằng Pháp giới này là nhân duyên, trùng trùng duyên khởi. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đấy là Pháp giới nhân duyên. vào Cái này xuất hiện thì cái kia phải xuất hiện. Thế nhưng mà để biết được những cái chuyện này không phải một kẻ phàm phu mà biết được, thưa đại chúng, phải là những bậc thánh những bậc đã sáng mắt à, mới thấy rõ được cái nhân duyên của pháp giới này thế còn phàm phu chúng ta thì luận đoán một cách bừa bãi và luận đoán bừa bãi cho nên ý, cái nhân này xuất hiện chưa hẳn cái quả kia nó đã xảy ra chúng ta không biết đúng nhân quả cho nên chúng ta đoán một cách gọi là võ đoán không chính xác thưa đại chúng à. đấy ví dụ thầy nói cái chuyện ra khỏi cửa bước chân trái hay phải cũng là thành chuyện phải không? có người đi đường bảo dắm vào phân là may phải không? đấy ăn cơm sống thì cũng lại bảo may Đã. thế thì là có đúng không liệu cái đó có đúng không ra đường gặp gái thì bảo là không may cái đó có đúng không yeah. đấy thưa đại chúng rất nhiều vấn đề nghe không thế thì để giúp cho chúng sinh à, làm chủ được chính mình, không bị lệ thuộc vào các cảnh giới hiện tượng bên ngoài. Đức Thế Tôn đã thuyết giảng bài kinh về điềm triệu này để giúp cho chúng ta hoàn toàn là người tự chủ. Chính chúng ta sẽ tạo ra những cái điềm lành tốt cho mình, thưa đại chúng. Chúng ta không phải lệ thuộc vào bên ngoài cái này hoàn toàn do chính chúng ta làm chủ được. Chúng ta tự tạo ra cho mình những cái điểm tốt lành cho chính mình, thưa đại chúng. Đã. Dạ. Không phải đợi gặp trai, không phải đợi đi bước chân phải, không phải chọn giờ hung hay giờ cát gì cả, mà tự mình có thể làm chủ được, khiến cho các cái điều tốt đẹp nó đến với mình qua cái bài kinh điểm lành này kính thưa đại chúng thì trong văn kinh khi ấy có một vị thiên tử trời đã gần sáng thì vị ấy xuống dưới nhân gian đến trước Phật đảnh lễ Phật rồi vị bạch với Phật thế này bạch Thế Tôn rất nhiều chư thiên và và con người suy nghĩ đến cái điểm lành và mong ước làm sao để có những điểm lành để được sống an lạc xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con. Đấy. Nên chư thiên người ta cũng quan tâm đến cái điểm triệu và điểm này xuất hiện là lành hay không lành, họ cũng quan tâm. À, loài người thì lại càng quan tâm, à, càng quan tâm. Thế thì Đức Phật đã dạy cho chư thiên, cho cái ông thiên tử này và cũng là dạy cho tất cả chúng ta để chúng ta làm chủ được, chúng ta tự tạo cho mình những cái nhân duyên lành thiện và những cái điểm này xuất hiện thì tương lai báo hiệu sẽ có những cái việc tốt đẹp đến với chúng ta. Thì chúng ta cùng lắng nghe xem chúng ta sẽ tạo những cái ra những cái điểm lành nào như thế nào là tự mình tạo ra điểm tốt đẹp cho chính mình không phải đợi cảnh giới bên ngoài ta không bị lệ thuộc vào đấy và cái đó là cái đặc biệt của phật pháp khiến cho chúng ta được trở thành con người tự chủ làm chủ được chính mình và số phận của mình, thưa đại chúng. Học Phật, tu Phật là khiến mình trở thành con người làm chủ chính mình, tự tại được được với cảnh giới. Đó, đấy mới là cái điều quan trọng của Phật Pháp. Thì đây đại chúng cùng nghe Đức Phật dạy, không thân cận kẻ ngu nên gần gũi bậc trí, tôn kính người hiền thiện, sống trong môi trường tốt, để tạo tác nhân lành, chân chính hướng thiện tâm, lắng nghe siêng học hỏi, chăm chỉ huấn luyện nghề, nói những lời chân thật là điểm lành tối thượng. Nghe Đó, chúng ta nghe Đức Phật dạy. Thứ nhất, ý, để cho mình có cái điểm lành tốt đẹp, Phật dạy là không thân cận với những kẻ ngu. Chúng ta tránh xa, không gần gũi thân cận với những kẻ ngu. Kẻ ngu là những ai? À, đối với Đạo Phật, kẻ ngu là những người không phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, không biết bỏ ác, hành theo điều thiện. Wow. Wow. Không biết làm cho cuộc đời mình thăng hoa tốt đẹp, sống có ý nghĩa, đều là kẻ ngu. Mặc dù người ấy có thể có nhiều bằng cấp, học hành nhiều nhưng không biết những điều đạo đức, không sống có đạo nghĩa, đạo lý thì vẫn gọi là kẻ ngu đấy thưa đại chúng. Cái người ấy không biết nhân biết quả, không biết tránh ác làm lành. Và dù học rộng bao nhiêu vào mà không biết tu những cái điều đạo nghĩa thì người đấy vẫn gọi là kẻ ngu. Cái người ấy không biết thiện ác, đấy vẫn là kẻ ngu. Thì Phật dạy phải tránh xa không thân cận với kẻ ngu và nên gần gũi bậc có trí nhà bậc có trí tôn kính người hiền thiện thấy những người hiền thiện những bậc hiền thánh mình tôn kính gần gũi thân cận vào cúng dường mình sẽ được phước báu rồi biết sống trong môi trường tốt tạo tác các nhân lành chân chính hướng về điều thiện. Nghe ta sống trong cái môi trường tốt nha chọn môi trường thưa đại chúng cái chữ môi trường ở đây không phải chỉ là môi trường tự nhiên về không gian về nước uống về không khí thở mà cái môi trường này là môi trường xã hội con người phải là cái môi trường tốt đẹp ở đó gồm những người lành thiện đấy thưa đại chúng cho nên cái việc tạo cái môi trường bây giờ cho tuổi trẻ bây giờ rất là quan trọng các thầy rất lo lắng. Hiện tại thì Chùa Ba Vàng Thầy đang rất là đầu tư quan tâm đến thế hệ trẻ vì biết rằng các cháu bây giờ đang thiếu những cái môi trường tốt đẹp. Khi mà đất nước hội nhập thế này, văn hóa giao thoa, Đông Tây, ờ, các phía thế này, tư tưởng của các cháu nó rất là xáo trộn, lẫn lộn, các cháu không định hướng được, không định hình được đâu là những giá trị tốt đẹp. Cho nên Ờ, một bộ phận thanh thiếu niên bây giờ làm mất lý tưởng, không có định hướng trong cuộc sống. Đấy, cái môi trường của chúng ta bây giờ nó rất phức tạp. Cho nên ấy, Chùa Ba Vàng thì Thầy cố gắng hết sức thành lập ra Ban Giáo dục Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng của Chùa để tạo một cái môi trường thật tốt cho tuổi trẻ về Chùa tu học, rèn luyện, trở thành người có trí. Trí ở đây tức là con người biết rõ đạo lý, nhân nghĩa, và biết sống nhân quả đã, cái đó là cái điều đối với các thầy đang tập trung để làm, tạo một cái môi trường tốt đẹp. Với, với đại chúng tu tập thì cũng tạo ra cái môi trường để đại chúng có thể tu tập rèn luyện mình được. Đấy, thì sống trong môi trường tốt để tạo tác nhân lành, chân chính hướng thiện tâm, một lòng chân thật hướng thiện. Đã. Chúng ta nhớ tu tập Phật Pháp là tu tập chân thật, con nguyện với Phật với tất cả chư thiên chư thần từ ngày hôm nay con chân thật hướng thiện tu tập và vâng, quay về mình sửa các lỗi lầm bài trừ các cái tâm ác bất thiện ở trong lòng mình đó chân thật tu tập như vậy đó đấy gọi là chân chính hướng thiện tâm lắng nghe siêng học hỏi chăm chỉ huấn luyện nghề nói những lời chân thật Phật dạy chúng ta, người ở đời biết lắng nghe và chăm chỉ học hỏi, rồi chăm chỉ huấn luyện nghề. Vào, vâng, vào, vâng, mình lắng nghe, học hỏi, cái nghề mình làm, mình làm cho thật giỏi. Các cụ thường nói, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Vào, vâng, một nghề thì sống mà nhiều khi đống nghề lại chết. Ta làm một nghề mà ta chăm chỉ, ta yêu nghề, vào ta huấn luyện mình, rèn luyện mình thật tốt, trở thành một người giỏi trong nghề ấy thì chúng ta cũng có chỗ đứng và chúng ta cũng thành đạt được, sống tốt được. Đó, thưa đại chúng, cái này là kinh nghiệm ngàn xưa của các cụ. Cái người mà trầm hớp nay làm nghề này, mai làm nghề kia, không có một cái trí thú nào thì người ấy khó mà thành đạt trong cuộc đời. Đối với người xuất gia tu hành cũng thế, nếu không trí tâm tu hành, vào wow, và chỉ hứng lên thích thì tu không thích thì bỏ thì làm sao mà thành tựu đạo quả được không thể thành tựu được ở đời hay trong đạo cũng vậy đều phải là chăm chỉ đều phải là tinh tấn mới thành tựu mới nên thân được thưa đại chúng đó và ở đây Phật dạy nói những lời chân thật nghe không đấy cái này cũng là cái để tạo cái điềm lành cho chúng ta nói lời chân thật là điềm lành xuất hiện đấy thưa đại chúng nghe không? cái người mà ăn nói chân thật và thì cái đó là cái đem được những cái là những cái dấu hiệu tốt đẹp báo hiệu cái tương lai tốt đẹp cho người này còn cái người điêu ngoa xảo trá vào thì làm sao đấy là cái điểm bất tường dấu hiệu đau khổ sẽ xuất hiện đó. cái người mà điêu ngoa xảo trá gian rào và đòn sóc hai đầu những người ăn nói như thế thì đấy là cái điểm xấu báo hiệu cái tương lai không tốt đẹp sẽ đến với cái con người này. Cho nên Phật dạy chúng ta phải biết nói những lời chân thật, thưa đại chúng. Lời khẩu ngữ chân thật rất quan trọng trong đời sống của chúng ta, thưa đại chúng. Khẩu nghiệp đó, lời nói không chân thật, dối trá, nó làm cho mọi người mất hết lòng tin ở nhau. Xã hội điên đảo, không ai tin ai, vì cái miệng lưỡi này rất là rất là khổ cho nên nói những lời chân thật là cái điểm lành đấy thì Phật, Phật dạy những cái việc làm như thế là chúng ta đang tự tạo ra cho mình những cái điểm tốt đẹp, những cái điểm triệu tốt đẹp cho chính bản thân mình, báo hiệu một tương lai tốt đẹp cho chúng ta. Rồi Phật dạy gì nữa, thưa đại chúng? Phật dạy tiếp rằng hiếu dưỡng mẹ và cha yêu thương gia đình mình, làm những nghề lành thiện, bố thí làm việc thiện, săn sóc tới bà con, không làm các việc ác, chấm dứt các tội lỗi, không đam mê nghiện ngập, tinh cần làm việc tốt là điểm lành tối thượng. Đó. Rồi Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Ở trong nhà phải làm người con hiếu thảo, hiếu dưỡng mẹ và cha. Vào hôm nay có rất nhiều Phật tử, bà con nhân dân mà đưa cha, đưa mẹ mình về chùa để được chư Tăng làm lễ chúc thọ hoặc đưa cha mẹ về chùa dự lễ đàn dược sư với cái tâm thương yêu cha mẹ và mong muốn cho cha mẹ được phúc báu từ Tam Bảo. Đấy là những cái hiếu tâm rất quý báu, rất quý báu, Thầy rất tán thán. Nghe Ở đây Phật dạy đấy, hiếu dưỡng mẹ và cha rồi yêu thương gia đình mình. Nghe không? Người Phật tử tại gia phải biết yêu thương gia đình mình, bảo vệ gia đình mình, phải có trách nhiệm với cái gia đình của mình là chồng, là vợ, là cha, là mẹ trong gia đình. Chúng ta phải có trách nhiệm với gia đình. Không thể trở thành một người chồng vô trách nhiệm, một người cha vô trách nhiệm. Không thể như vậy được. Wow, chúng ta phải thấy đã ở trong cuộc sống, ở trong cảnh nào mình phải làm tròn cái bổn phận địa, ở trong cái địa vị của mình, mình phải làm tròn. Đó. Thì ở trong cảnh tại gia, chúng ta phải làm tròn, và yêu thương gia đình của mình. Một cái gia đình mà người cha không tốt, người mẹ không tốt thì gia đình ấy con cái làm sao tốt được thưa đại chúng rất là khó gia đình không tốt thì xã hội cũng bị ảnh hưởng cho nên phật dạy cái người mà biết hiếu dưỡng cha mẹ rồi yêu thương gia đình của mình, chăm sóc cho gia đình mình được tốt đẹp. Đấy cũng là những cái điểm lành, à, những điểm lành. Làm những nghề lành thiện là những cái điểm lành. Rồi Phật lại dạy, ở trong đời chúng ta biết bố thí, săn sóc tới bà con, không làm các việc ác. Đấy, cái người biết bố thí là mở rộng tâm mình, biết san sẻ, biết giúp đỡ, à, biết chia sẻ những cái khó khăn của mọi người, người biết bố thí, tâm được rộng mở. Đấy là những cái điểm lành, thưa đại chúng. Đó. Bố thí còn đứng đầu ở trong lục độ và trong lục độ à, tu tập thì lục độ ba la mật bố thí đứng đầu thưa đại chúng. Khi một người mà đã khởi được cái tâm chân thật bố thí thì thiện tâm người ta phát triển rất nhanh thưa đại chúng. Cho nên Thầy cũng thường nói ai nói là tu học Phật mà không biết bố thí một chút gì thì người đấy là chưa biết tu học Phật. À, thưa đại chúng, vào tu học Phật là phải biết bố thí. À, biết bố thí, bố thí tài vật của mình, bố thí bằng kể cả thân mạng mình và vâng, hay là bố thí pháp. Tất cả những cái đấy cũng đều là bố thí, thưa đại chúng, đều có lợi ích cả. Người nào biết bố thí thì người ấy tâm nó mới mở ra được mở ra thì giáo pháp mới vào được trong lòng mình còn tâm mà keo dít vào cái người bòn sẻn keo dít tâm không mở ra làm sao mà pháp phật có thể thâm nhập được tới đại chúng bố thí là cái cửa đầu tiên mở cái cánh cửa tâm hồn mình à, để cho giáo pháp của phật có thể tuôn chảy vào được tới đại chúng Đó. cho nên phật mới dạy phải biết bố thí rồi làm các việc thiện săn sóc tới bà con, vừa rồi là yêu thương gia đình mình, bây giờ mở rộng tâm ra là săn sóc tới bà con, họ hàng, chòm xóm mình. Đấy, ở chỗ nào mà một người sống như thế, đại chúng thấy có tốt không? Ừ. Yêu thương gia đình mình rồi, lo cho gia đình mình tốt rồi, rồi lo cho cho chòm xóm của mình, cho phường phố của mình, cho xã hội của mình. Đấy là những con người rất tốt à, con người ấy chắc chắn tương lai sẽ là tốt đẹp. Và chấm dứt các tội lỗi, không đam mê nghiện ngập, tinh cần làm việc tốt. Đấy Phật dạy. Cái người ở đời và muốn có điềm lành thì người này phải chấm dứt các cái hành vi tội lỗi, nghe à? các hành vi bất thiện đấy, mình phải chấm dứt. Mà nên chấm dứt ngay khi đã, khi đã nhận định được đây là tội lỗi việc này là xấu ác ta phải đình chỉ ngay à, đình chỉ ngay không chần chừ nếu biết đó là việc xấu việc ác ta phải đình chỉ ngay tìm mọi cách chấm dứt những cái điều xấu ác này đó rồi không đam mê nghiện ngập à, đam mê nghiện ngập là cái điểm không tốt nhìn thấy một người đam mê nghiện ngập thì ta biết ngay tương lai của anh này là sáng hay là tối à, đại chúng một người mà, mà nghiện ngập thì tương lai người này là sáng hay là tối tối đúng không nhìn cái là ta biết ngay cái điểm ấy là điểm báo hiệu người này tương lai là tối rồi à, là đen rồi thế thế cho nên phật dạy để mà có tương lai tốt đẹp để có cái điểm báo hiệu tốt đẹp thì phải dứt trừ các cái nghiện ngập đam mê không lành mạnh nghiện rượu cờ bạc không? ma túy xì ke những các cái không lành mạnh ảnh hưởng đến nhân cách đạo đức trí tuệ của mình mình phải từ bỏ phải chấm dứt à. tinh cần làm việc tốt bỏ việc ác rồi mà phải chăm chỉ làm việc tốt thưa đại chúng nghe không? đến gia đình nào mà thấy vợ chồng con cái đều chăm chỉ làm các việc thiện việc tốt thì nhìn vào đó biết rằng gia đình này sẽ có một tương lai tươi sáng thưa đại chúng không phải đi xem số, không phải đi xem thầy tướng gì cả, nghe không? Không phải đến bói chân gà gì cả, à, không phải xem đầu năm ấy, ai xông nhà cho mình gì cả. Cứ nhìn vào nhà này mà gì? Cha mẹ, con cái đều tốt lành, biết làm việc thiện, biết yêu thương, biết san sẻ, à, biết tu dưỡng, sửa chữa mình thì gia đình ấy tương lai sẽ là tốt đẹp. Đấy là sự thật. Chúng ta cũng đến giống như đến một cái nhà này, hỏi xem nhà này tương lai đói hay khổ. Nếu nhìn thấy nhà người ta con cái vợ chồng chăm chỉ làm ăn cấy cày thì biết rằng nhà này nó sẽ không bị đói. Còn đến nhà mà con cái cứ nằm chơi, vào vâng, à, ờ, ăn không ngồi rồi, chả làm lung gì cả, lười biếng thì chắc chắn nhà này sẽ đói, sẽ khổ thôi. Đấy là những cái rất cụ thể, thưa đại chúng. Đức Phật dạy cho chúng ta những điều rất là thiết thực đấy, thưa đại chúng. Đạo Phật không có mê tín ở trong đó. Đạo Phật là chính tín, là chân thật lợi ích thưa đại chúng. Thầy mong các Phật tử, hôm nay rất đông đảo Phật tử về chùa dự lễ. Thầy mong các Phật tử hiểu cho Thầy Đạo Phật là như vậy. Đức Thế Tôn của chúng ta xuất hiện là đem cái lợi ích chân thật cho đời, đem lợi ích chân thật cho đời. Wow. Và dạy chúng ta tu dưỡng để được lợi ích chân thật, chứ không phải những cái mê tín huyền hoặc yeah. ta tu thật ta sửa thật ta hành thiện chân thật ta sẽ được lợi ích chân thật và đấy là cái nghĩa đúng đắn nhất của đạo Phật để xây dựng cuộc đời làm đẹp cuộc đời như vậy cho chúng ta an lạc là như vậy thưa đại chúng Đức Phật lại dạy tiếp luôn khiêm cung lễ độ biết đủ và biết ơn luôn nghe giảng chính pháp kiên nhẫn để phục thiện thường đến gặp chư Tăng đàm luận và thỉnh Pháp. Mong cầu tăng trí tuệ, khổ này do nhân gì, cách diệt khổ ra sao, tìm hiểu tứ thánh đế là điểm lành tối thượng. Đó. Đức Phật dạy cho chúng ta cái đức này biết khiêm cung và lễ độ. Thưa đại chúng, cái con người khiêm cung lễ độ thì rất là lành. Chúng ta thấy còn ai đó chỉ kiêu mạn thôi là cái họa nó đến ngay đó vâng một chút kiêu mạn kiêu căng tự phụ là sau đó cái họa đến liền thưa đại chúng ở đời như thế cái người kiêu căng tự phụ người ấy bị đổ vỡ rất là rất là nhiều sau khi ta kiêu căng tự phụ thì ta sẽ gặp tai họa đấy. đấy cho nên kiêu căng tự phụ ngạo mạn là điểm triệu báo điểm tai họa. Vậy nên Phật mới dạy chúng ta phải trừ bỏ tâm kiêu căng, cái, cái tâm ngã mạn. Chúng ta hãy khiêm cung và lễ độ, thưa đại chúng. Khiêm cung và lễ độ chẳng bao giờ là thừa. Khiêm cung và lễ độ là báo hiệu một cái điềm lành tốt đẹp cho con người này. Tương lai người này sẽ được nhiều may mắn tốt đẹp. Người khiêm cung, người lễ độ thường gặp những điều may mắn thường được mọi người giúp đỡ, thưa đại chúng. Chỉ kêu một chút thôi ấy, là hỏng đấy. Em mới nói tự kêu một chút cũng là thừa mà. Khiêm tốn bao nhiêu cũng chẳng đủ, tự kêu một chút cũng đại thừa rồi đấy. Cho nên cái đức khiêm cung rất quý, thưa đại chúng. nhà Chúng ta phải học giống như là cây liễu, wow. nó càng cao thì nó càng rú xuống, nó càng cúi xuống. nhà Đấy, nó cao nó cúi xuống cho nên là nó ít bị gãy. Và thế còn những cây mà cứ thẳng tưng lên này này là sẽ có ngày gãy. Đó. Không gãy thì người ta cũng chặt. Thường ở đời là thế, thưa đại chúng. Biết khiêm cung thì nó lợi ích và khiêm cung là một đức tốt của con người. Chúng ta phải học cái này. Quý Phật tử khi đến chùa chắp tay lễ Phật, cung kính chư Tăng, đấy là học cái hạnh khiêm cung đấy, thưa đại chúng. Bồ Tát thường bất khinh, đi đâu cũng chắp tay đảnh lễ mọi người, không dám khinh ai cả. Tôi thấy tôi không dám khinh ai cả. Tôi cần học ở tất cả mọi người rất nhiều điều. Người hay, người dở cũng là bài học cho tôi học. Cho nên tôi chẳng dám khinh ai. Ai rồi cũng sẽ thành Phật. Đấy, chúng ta học mà, mà Đức Bồ Tát thường bất khinh chính là tiền thân của Phật Thích Ca chúng ta đấy. Tức là chúng. Đó, khiêm cung như vậy, chúng ta mới thấy lợi ích. Mà, chứ Phật tử chúng ta đi chùa mà không cung kính, chúng ta kiêu mạn, nó mất phước lành. Hiện nay thì toàn thể Tăng Ni và Phật tử Chùa Ba Vàng đang phải thực hiện cái tâm cung kính, vâng lời và để tu cái tâm khiêm, khiêm cung đấy, khiêm hạ của mình. Phải tu cái đó, tức là chúng. Chắp tay cúi đầu là một cái, một cái hành vi rất là khiêm hạ, nhìn vào thầy chưa nói cái, cái tâm bên trong thế nào nhưng nhìn như vậy người ta đã thấy mến rồi wow. đại chúng đã mến rồi và thầy cũng đề nghị các phật tử sau này gặp nhau cũng lên chắp tay cúi đầu chào nhau khi đến chùa như thế rất là quý mà người dân thái lan ấy, họ cũng thế họ chắp tay gặp ai họ cũng chắp tay họ cúi đầu chào một cái biểu hiện rất là rất là hay chúng ta là đệ tử phật chúng ta nên học những cái hay như vậy luôn khiêm cung lễ độ biết đủ và biết ơn thưa đại chúng Đã. À, biết đủ là một đức tính tốt con người ta thì đa phần là không biết đủ bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ nghe không? tiền bạc danh vọng chẳng bao nhiêu là đủ cả của cải không biết bao nhiêu là đủ thế nhưng mà tu học phật thì phải biết đủ và ta phấn đấu hết sức rồi được như thế này ta hoan hỷ và vâng, ta hoan hỷ còn nếu ta tham vọng quá nhiều thì thất bại lại càng lớn cho nên chúng ta tránh đức phật dạy đệ tử phật nên biết đủ cái chữ biết đủ này không phải là buông bỏ không làm gì mà chúng ta vẫn tinh tấn chăm chỉ làm tất cả các thiện sự các, các thiện pháp làm hết sức mình và làm hết sức mình được đến đâu ta hoan hỉ đến đó đại chúng hiểu không Chứ còn nếu mà chúng ta không biết đủ, không biết dừng, chúng ta thái quá thì lại hỏng. Đấy, cho nên phải biết đủ, biết dừng. Biết đủ và biết ơn. Và tâm biết ơn là một thiền pháp, là một cái tâm lành. Cái tâm biết ơn, cả chùa cũng đang phải tu học tâm biết ơn, thưa đại chúng. Chúng ta gặp nhiều tai họa cũng vì mình vô ơn. Cái tâm vô ơn bạc nghĩa nó làm mất hết tất cả các đức lành. Đại chúng thấy không? Chư Phật mười phương thương xót chúng sinh, bao nhiêu kiếp lăn lộn, xả thân vì chúng ta, nhưng nhiều khi chúng ta cũng vô ơn. Và ông đi chùa mà cái gì đấy không may mắn một chút là chúng ta trách Phật cái đấy. Đến với Phật mình cũng có thể trách, ông trời ông chả đụng chạm gì đến mình, mình cũng trách ông ấy. Nghe không? Đấy, cũng trách ông ấy. <laughs> mình cũng trách ông ấy ông rất vô tư chứ ông có có phải riêng tư gì với mình đâu thầy nói vui hôm nay ông nắng hay là ông ông mưa thì cũng là việc của ông ấy wow. mình không được trách ông ấy đấy là nắng mưa là việc của trời và còn nhân duyên của chúng ta là nhân duyên chúng ta ta không thể trách ông trời ông trời ông vô tư ta không trách được nhưng mà chúng ta thì nhiều khi là không thuận ý mình là mình trách cả trời à trách cả trời trách cả đất yeah. À, đấy không biết ơn Đấy. còn trách cha trách mẹ thì cũng nhiều đấy không phải ít mà cha sinh mẹ đẻ nhiều khi cũng trách thầy dạy dỗ nhiều khi cũng trách cũng hờn quên ơn không có nhớ thế này chúng cho nên mong sao làm sao mà tất cả chúng ta ai ai cũng có tâm biết ơn và tu cái tâm biết ơn này rất là quý và đấy chúng ta thấy cái ơn nó quý lắm từ cái ơn này nó sinh ra rất nhiều những các cái cái nghĩa nhiều những các cái điều tốt đẹp từ cái ơn này khi mà chúng ta biết ơn chúng ta lại nghĩ báo đền ơn bao nhiêu thiện pháp từ đấy nó sinh ra cho nên chùa chúng ta tất cả mọi người cũng đều phải tu cái tâm biết ơn thưa đại chúng đức phật ấy, ai giúp cho mình cái gì dù một chút phật cũng ghi ơn và phật tìm cách đền đáp có thế mới thành phật được thưa đại chúng thế còn chúng ta nhiều khi có người giúp mình cứu mạng đấy nhưng mà rồi mình cũng vong ơn chỉ một điều gì đấy trái ý mình có khi mình vong ơn ngay quên ngay bội bạc ngay đấy chúng ta thấy tự kiểm mình là chúng ta biết cho nên phật dạy đây cái người biết ơn đấy là điềm lành đấy cái người mà tu cái tâm biết ơn cái người này là điềm lành có tâm biết ơn là điềm lành đang ở trong mình rồi đấy là tương lai của mình sẽ tốt đẹp thưa đại chúng đấy là sự thật có tâm biết ơn là ta đã mang cái điểm lành trong người rồi nhé đại chúng tu cho Thầy cái tâm này. Muốn đi đâu gặp may mắn, hãy mang cái tâm biết ơn trong mình. Nào, biết ơn. Cái người có tâm biết ơn nó hiện ra mặt đó, nó hiện ra những cái tướng cát tường tốt đẹp. đại chúng nhớ cho Thầy. Kiên nhẫn để phục thiện, thường đến gặp chư Tăng, đàm luận và thỉnh Pháp. Đấy, Phật dạy chúng ta phải kiên nhẫn để phục thiện. Quay về với nẻo thiện cũng không phải dễ nó sẽ có nhiều chướng ngại khó khăn. Trước đây ta buông lung theo đường ác rồi, nghe không? Nó chìm đắm trong đường ác, quá quen với việc ác rồi, thành cái nghiệp tính ác rồi. Bây giờ quay về tu việc thiện nó khó khăn, nó chướng ngại. Thì Phật dạy chúng ta phải kiên nhẫn nhé, phải lấy đức kiên nhẫn và nhẫn chịu. Wow. Chúng ta đang nắn dòng mà phải kiên nhẫn thì mới được kiên nhẫn để phục thiện và thường đến gặp chư tăng đấy hôm nay các phật tử đến chùa nhìn thấy hình bóng chữ tăng thầy tin rằng cái tâm hoan hỷ của mình nó được nhân lên rất nhiều lần phải không Đó. cũng có nhiều phật tử ở xa nghe thầy giảng trên băng à, trên youtube chẳng hạn họ mong mỏi được về chùa để được nhìn thấy thầy và khi về đến chùa nhìn thấy thầy thì rất hoan hỉ và có người thì khóc có người thì rất hoan hỉ ôm chầm lấy thầy nghe không? thầy nghĩ rằng thầy lúc ấy thầy cũng để cho mọi cái rất tự nhiên vì mọi người thật sự đấy là cái tâm yêu kính của họ đối với chúng tăng thầy nghĩ rằng họ sinh tâm ấy được phước báu cho nên thầy cũng rất hoan hỉ không có cái gì là thầy ừ, e ngại cái chuyện đấy mà có nhiều cụ về nhìn thấy thầy òa khóc luôn đấy đến được gặp chư tăng ấy, chư tăng là hiện thân của những cái điều tốt lành là hiện thân chư tăng mà chân thật tu hành thì là hiện thân của những điều tốt đẹp người ấy đến là đem cái cái cái lành cái kiết tường đến với mình Đó. cho nên khi đến chùa mà nghe pháp trực tiếp từ các thầy nó có được lợi ích cho thân tâm như vậy đến thưa đại chúng ở đây chân phật dạy là thường đến gặp chư tăng vào wow. À, ta xem qua mạng cũng tốt rồi nhưng ta được gần gũi thân cận thì cái thiện tâm của mình nó tăng trưởng hơn nhiều nó tăng trưởng hơn rất nhiều nghe đàm luận và thỉnh pháp đến gặp chư tăng rồi sau đó gì đàm luận và thỉnh pháp thỉnh pháp từ chư tăng xin các ngài dạy cho con xem việc này nên sống thế nào nên cư xử ra làm sao vào con nên à, hành như thế nào để cho đúng pháp cho lợi ích đó thì đấy là những cái điều hết sức lợi ích ừ. mong cầu tăng trí tuệ khổ này do nhân gì cách diệt khổ ra sao tìm hiểu tứ thánh đế là điểm lành tối thượng đức phật dạy chúng ta ở trên đời phải mong cầu tăng trưởng trí tuệ trí tuệ là tài sản vô giá của con người không cái gì quý bằng trí tuệ thưa đại chúng wow. Vâng. Bên cạnh trí tuệ đó là sức khỏe, nhưng có sức khỏe mà không có trí tuệ thì cũng vô dụng. Có khi lại trở thành kẻ ác cái thưa đại chúng. Cái trí tuệ này là trí tuệ chân thật, chân thật trí đó, rất là quý. Cho nên trong nhà Phật chúng ta mới lấy trí tuệ là sự nghiệp, tu hành để khai mở trí tuệ, vào thấy đúng sự thật thì chúng ta mới hành xử đúng, mới làm lợi ích được cho mình và cho người. Cho nên đã tu học Phật là cầu cho mình sáng được trí tuệ. Mà muốn sáng trí tuệ thì phải mồi cái trí của mình với ánh sáng của Phật Pháp này, với ngọn lửa của Phật Pháp này thì mới thắp sáng được trí tuệ của mình. Cho nên gọi là mình phải mồi với chính Pháp của Phật thì ngọn lửa trí tuệ trong mình mới có thể bùng cháy được, thưa đại chúng. Đấy, chân tu học Phật là phải cầu cho con sáng trí tuệ nhé. Nghe không? con nghe được những điều chính pháp là tâm con được mở mang nó khai thông nó không bưng bít mà nó không còn tâm tối ngày xưa bao nhiêu những cái điều mê tín dị đoan nó bưng bít tâm hồn mình nó làm cho mình làm gì cũng sợ nghe không? À, nhiều lắm thưa đại chúng những câu chuyện mà bà con chúng ta gặp phải những cái, cái trường hợp mê tín bị mê hoặc đó, rất khổ tâm về đây nói cho thầy nghe khổ lắm Đó. thế khi mà ta gặp được chính pháp của phật nghe được các thầy giảng dạy về chính pháp tâm nó khai mở nó buông bỏ tất cả những các cái cái cái xiềng xích của mê tín và của tâm tối tâm chúng ta khai mở nó rất là thanh thoát rất là sung sướng mà cái sáng của trí tuệ đem chúng ta rất sung sướng ta không còn những cái sợ hãi lo âu nữa thưa đại chúng chân tu học phật là thế là phải cầu tăng trưởng trí tuệ nếu mà tu mà không sáng trí ra càng tu càng tối đi là mình tu sai rồi nghe không? tu tâm phải sáng ra Đấy, tâm phải sáng ra Đấy, nhận định nó phải sáng ra trí tuệ phải thấy biết xa rộng hơn đấy là tu theo đạo phật yeah. rồi cái trí tuệ ở đây phật còn dạy chúng ta tìm hiểu về nguyên nhân của khổ và cách để diệt ra khổ cuộc đời chúng ta đức phật dạy là khổ đời là biển khổ là đúng đó. Cái khổ của sinh, già, bệnh, chết, cái khổ của oán tắng hội khổ, của ái biệt ly khổ, của cầu bất đắc khổ, à, của ngũ ấm này, xí thịnh khổ. Đấy, tám cái khổ này là lớn, còn bên cạnh đó có vô số các cái khổ khác. Khổ lắm, thưa đại chúng. Nhưng mà cái khổ này từ đâu mình tìm được ra nguyên nhân của nó? Đấy cũng là cái trí tuệ cái trí tuệ trong đạo Phật là trí tuệ thấy rõ được nguyên nhân của khổ và trí tuệ biết phương pháp diệt khổ đấy là người có trí tuệ trong đạo Phật đấy thì muốn như vậy chúng ta phải học hiểu về về tứ thánh đế mà Phật dạy hiểu tứ thánh đế ứng dụng vào tu tập để trừ diệt được khổ thì người đấy cũng là là người có trí tuệ rất là quý báu và đó là những cái điềm lành thưa đại chúng trong bài kinh Điềm Lành này. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta thế nào? Cái điềm á, thì đúng, nó có điềm chứ không phải không có điềm. Pháp giới này nhân duyên. Và ta nhìn thấy mây là ta biết rằng có thể sắp mưa. Ta thấy con chuồn chuồn nó bay cao hay bay thấp là ta có thể đoán ra trời có mưa hay không. Nghe không? Đấy là những cái điểm. Cái điểm thì không phải là không đúng, phải nhưng mà chúng ta phải là bậc có trí và thì mới thấy được nó đúng sự thật còn nếu chúng ta không chúng ta mê muội về điểm thì đoán đoán gì đoán sằng đoán bậy à, đoán bừa bãi và nhân này nó không phải ra cái quả kia ta lại bảo nhân này nó sinh ra quả kia không đúng nghe không cái nhân hạt ớt mà ta lại đòi là lại đoán nó ra quả cam thì không phải thế cho nên ví dụ thầy bảo thế đi ra đường bảo là dám vải bãi phân là may không biết ai bày ra cái chuyện đấy nghe không đấy nên những cái đấy nó không hẳn là đúng nhé cho nên ấy, đức phật mới dạy chúng ta buông bỏ tất cả những các cái ấy đi mà đây chủ động những cái này chúng ta có thể tạo được những cái điểm lành chân thật cho mình đấy cái điểm lành này hoàn toàn từ tâm chúng ta biết tu dưỡng hướng thiện hành thiện vào bỏ các cái điều ác đó đấy là tự mình tạo điểm lành cho mình tạo ra những cái may mắn tốt đẹp cho chính mình, thưa đại chúng. Cái đấy chẳng hay hơn à? Ta hoàn toàn chủ động, ta không phải đợi, định đi rồi phải đợi xem có có ông đàn ông nào, ông con trai nào ông đi qua cổng mới đi, mà đợi được, ngóng được một người thì con trai đi qua ngõ thì có khi lại mất cả nửa buổi rồi, và rồi có khi lại hỏng việc. Đấy, muốn đợi đi ra ngõ gặp dai mà, nghe không? Đấy, thế thì chúng ta thấy chúng ta bị phụ thuộc không? cái đó hoàn toàn phật dạy cái đó không có lợi ích gì cả mà chúng ta là con phật thì chúng ta biết rõ nhân biết rõ quả và tất cả phật dạy cho mình mình có thể chủ động để xây dựng và tạo cho mình những cái điểm lành bằng chính những cái việc làm như lời Phật dạy vừa rồi. Đại chúng rõ không? Nha. Đấy. Như vậy chúng ta thấy Phật Pháp rất là thiết thực, nha, rất thiết thực, rất lợi ích thiết thực luôn đó không có cái gì là mê mê hoặc ở đây cả đấy ta hiếu dưỡng cha mẹ mình ta yêu thương gia đình mình ta làm một người một thành viên tốt trong gia đình làm cha đúng làm cha làm mẹ đúng làm mẹ làm vợ đúng làm vợ làm chồng đúng tư cách người chồng bảo vệ gia đình mình rồi ta yêu thương bà con ta biết bố thí biết cúng dường biết san sẻ ta làm các việc phước thiện ta từ bỏ nghiện ngập nghe không? ta chăm chỉ học tập nghề cho giỏi, cho tinh thông. Đấy, nhưng cái đấy rất là thiết thực, mà rất cụ thể. Những người như thế thì những cái lành tốt thường xuyên đến với người ta, chẳng phải đợi ra ngõ gặp trai, à, chẳng phải đợi bước chân ra cửa là phải hay là trái, mà cái lành, cái tốt nó vẫn đến, thưa đại chúng. Đấy là lẽ thật đấy. Cho nên ở chùa mình cũng thế, Thầy cũng nói chư Tăng cứ chân thật tu tập, chân thật thực hành chánh pháp của Phật, thì những cái gì chướng ngại gì cũng sẽ qua những điều tốt đẹp nó sẽ đến và phật tử chùa mình ứng dụng nhiều người đã chứng nghiệm cái điều này nghe không chứng nghiệm điều này đây là lẽ chân thật nhớ từ đó đạo phật chân chính là như vậy thì hôm nay trong buổi lễ khai pháp thì thầy đến với đại chúng với bài kinh điểm lành này thầy mong rằng toàn thể tăng ni và phật tử chúng ta hiểu được chính pháp phật dạy để chúng ta ứng dụng tu hành chân thật thưa đại chúng Bây giờ vấn đề quan trọng là ta ứng dụng lời Phật dạy này làm sao ta thật sự tu tập, à, ta sửa đổi mình thật, chuyển hóa mình chân thật, tức đại chúng, thì mọi cái nó sẽ chuyển. Khi mà chính báo mà chuyển thì y báo sẽ phải chuyển, thưa đại chúng. Chúng ta là chính báo, cảnh giới xung quanh của mình là y báo. Nếu chính báo mà thay đổi mà chuyển thì y báo liền sẽ, sẽ chuyển, thưa đại chúng. Khi tâm của chúng ta ta đổi thì cảnh, rồi người đối với chúng ta cũng thay đổi. Cái quan hệ của mình, tâm mình thay đổi thì quan hệ của mình nó cũng liền thay đổi, thưa đại chúng. Và có người ghét mình lắm, nhưng mà tâm mình khởi tâm không oán hận họ, mà lại khởi tâm hoan hỷ, yêu thương, tha thứ cho họ, thì cái người ghét mình đấy tự nhiên sẽ chuyển tâm, người ta cũng sẽ thay đổi. Đấy, thưa đại chúng. Đạo Phật thì Đức Phật không dạy chúng ta đi đập phá hoàn cảnh. À, chúng ta không dạy thế, mà Đức Phật làm sao? Dạy chúng ta hãy chuyển hóa tâm mình, à, làm chủ tâm mình, chuyển hóa tâm mình, thì cảnh giới nó sẽ chuyển, thưa đại chúng. Và đó là cái chúng ta có thể tự chủ được. Đức Phật dạy cho chúng ta trở thành người tự chủ, chúng ta tự mình chuyển hóa tâm mình để cảnh giới của mình nó chuyển. Bao nhiêu chuyện rắc rối nó cũng liên quan đến mình đấy, thưa đại chúng. Nó cũng có nhân duyên từ mình. À, từ chính chúng ta. Cho nên chúng ta xử lý nó phải xử lý chính ở nơi tâm mình vậy. Và đó là Đạo Phật chân thật. Thầy mong rằng qua cái buổi Pháp hôm nay, toàn thể đại chúng nắm được điều này. Mỗi người, mỗi người hãy quay trở lại tâm mình, nha, soi xét tâm mình, chỉnh sửa tâm mình, rèn luyện tâm mình để được một cái tâm thật sự là tốt đẹp. À, giống như sáng nay Thầy chúc mọi người là tâm xuân á, phải thật tốt đẹp, mùa xuân cái tâm chúng ta này trời đâm lọc mặc một cái nộ, cái cái trời lọc thật tốt đẹp nghe không? thì chắc chắn sau này kết quả cũng sẽ tốt đẹp đó là những điều thầy mong mỏi trong buổi pháp đầu xuân khai pháp mong rằng năm tới này à, 2019 này đại chúng chúng ta sẽ chăm chỉ học pháp hơn và thiết thực thực hành lời Phật dạy để được lợi ích ngay trong đời sống hiện tại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 À, Pháp hội ban bố cho toàn thể à, chư Tăng Ni, Phật tử chúng con hôm nay một thời Pháp nhũ về bài kinh Điềm Lành. À, qua đây đã giúp chúng con giải thoát khỏi những tâm niệm tà kiến, tin theo những điều mê tín về những giấc mơ, điểm báo, vân vân khiến cho đau khổ mà biết cách quay trở lại nương tựa vào những lời dạy của Phật để ờ, có được ờ, chính kiến, tu tập hàng ngày, ờ, bỏ ác, hành thiện và tâm mình hướng thiện mỗi ngày mỗi trong sáng hơn thì điều đó mới là điềm lành giúp cho toàn thể chúng con người sống tại gia được an vui hạnh phúc và người xuất gia thì tinh tiến trên con đường cầu đạo giác ngộ giải thoát chúng con xin được thần kính cảm niệm ân đức trên sư phụ ạ Yeah, dạ, đây chúng chắp tay cùng với Thầy để hồi hướng công đức của buổi khai pháp hôm nay. Nguyện ờ, đem ờ, công ờ, đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng à, sinh à, đều chọn à, thành Phật đạo. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng với tâm nguyện mong được những điều tốt lành đến cho các gia đình cũng như là mong ấm no hạnh phúc cho quê hương đất nước và cầu quốc thái dân an thì hàng năm à, đến dịp đầu xuân được à, thì à, sư phụ à, chỉ dạy chư tăng cùng à, chư tăng ni Phật tử tổ chức à, à, khai đàn dược sư để cho à, bà con nhân dân được về đây à, dâng những lời cầu nguyện an lành đến cho gia đình cũng như là cho xã hội, cho đất nước chúng ta. Và giờ đây chúng con xin được thỉnh uh, sư phụ và được uh, thỉnh uh, chư tôn đức uh, tăng sẽ quang lâm lễ đài để niêm hương bạch Phật, khai đàn đàn lễ dược sư cho toàn thể chúng con được nương theo tu tập, được uh, ngõ hậu tăng trưởng phúc lành. Chúng con thành kính cung thỉnh Sư Phụ cùng Chư Tăng ạ. Thành Chư Tăng, hôm qua đã được cử danh sách lên để làm lễ khai đàn. Ờ, à, con à, chúng biểu... con xin được à, kính thỉnh à, các sư ông lớn, chúng ta sẽ cùng quang lâm lễ đài để thực tiến hành nghi thức khai đàn. Chúng con xin được uh, kính thỉnh các sư ông ạ. Vâng, chúng con xin được uh, kính thỉnh uh, uh, các vị đại đức chúng ta quan lâm lễ đài ạ. À. thưa đại chúng và đàn lễ dược sư à, sau khi sư phụ cùng chư tăng khai đàn thì trong những ngày tiếp theo các đạo tràng sẽ được à, à, cách cử theo lịch để ờ, về đây tụng kinh dược sư thì cũng mong rằng tất cả các bà con gia Phật tử à, nếu chúng ta có thể sắp xếp được thời gian về chùa thì cũng có thể à, tụng kinh dược sư cùng với các đạo tràng tại chùa và nhà chùa cũng có à, à, phát hành những uh, kinh, quyển kinh Dược Sư tại các điểm phát hành thì nếu như các gia đình Phật tử nào chúng ta có tâm nguyện muốn uh, tụng kinh Dược Sư để cầu bình an cho gia đình cũng như là cho quê hương đất nước thì chúng ta đến những địa điểm phát hành của nhà chùa để chúng ta thỉnh kinh về uh, trì tụng. Uh, xin được trân trọng uh, kính báo ạ. À. chúng con xin được uh, thay lời Ờ, cho ban tổ chức. Chúng con xin được uh, kính thỉnh uh, đại diện Sư tôn Đức Tăng Ni và mời uh, đại diện các uh, uh, vị đại biểu khách quý sẽ tiến lên lễ đài để uh, cùng với uh, Sư Tôn Đức niêm hương bạch Phật khai đàn chư sư ạ. Kính thưa đại chúng À, nghi thức khai đàn dược sư, à, chúng ta sẽ nguyện hương, tán Phật, đảnh lễ tam bảo, sau đó chúng ta sẽ tụng chú dược sư ba biến nha, và đọc kệ giải kết. À, đó là cái chương trình lễ khai đàn dược sư của đại chúng hôm nay. Thỉnh đại chúng chúng ta cùng đứng lên chắp tay hướng về Tam Bảo theo sư phụ và chư tăng tăng lễ Kính thưa đại chúng, sau chương trình khai đàn dược sư là lễ chúc à, thọ cho các cụ lão, à, Thầy cũng mời toàn thể quý Phật tử, bà con nhân dân, ai có điều kiện thì hoan hỷ ở lại để tùy hỷ à, công đức với đàn lễ chúc thọ này. chúng ta cũng cầu nguyện sau này chính chúng ta cũng được tuổi thọ cao để có thêm thời gian tu học Phật Pháp.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 hương giới, hương định cùng hương tuệ, hương giải thoát, giải thoát chi kiến, đài mây sáng rỡ trùm pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường. Kính lạy thập phương Pháp giới thường chủ tam bảo tác đại chứng minh. Chúng con xin nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, bạch thỉnh hết Thầy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo đại nguyện của các Ngài quang giáng nơi Pháp hội, chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cũng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,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 chúng con phát đại tâm Bồ Đề và hướng dẫn cho Phật tử cũng phát đại tâm Bồ Đề. Ngày hôm nay, đầu xuân năm mới, chúng con vâng lời chỉ dạy của Đức Phật Bổn Sư, thiết lập đàn tràng, hướng dẫn cho Phật tử tu trì trai giới, phụng hành thiện sự, tụng niệm Bổn Kinh Dược Sư, lưu ly quang như lai, để hồi hướng cầu nguyện được tăng diên phúc thọ, mạng vị bình an, các sự kiết tường, tiêu ương, tách nạn, ách nạn. Nguyện nương đức tam bảo, người người khởi được thiện tâm, tu hạnh, hiếu nghĩa, trọng lòng tri ân, báo đền, tứ ân trọng. Nguyện cho người dân nước Việt tăng trưởng phước lành, thiện tâm thêm lớn, người người mạnh khỏe, gia đình an khang hạnh phúc, đất nước được hòa bình thịnh vượng, ngưỡng nguyện chư Phật chứng minh và gia hộ các đại Bồ Tát nương nguyện của chúng con nhiếp trì cho tất cả từ nay cho tới vị lai tinh tấn Bồ đề thực hành các công hạnh thành tựu quả viên mãn nguyện cho hết thảy chúng chư thiên chư thần các vị quỷ thần về pháp đồng được lợi ích lớn nam mô chứng minh sư Bồ Tát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 quý vị đại biểu khách quý sẽ cùng ở lại trên à, khán đài để cùng với chư tăng tiếp tục khóa lễ à, khai đàn diệt sư à, chỉ tụng à, kinh chú để cầu nguyện bình an và hòa bình à, cho đất nước và cho thế giới ạ. À. Phật à, chúng à, sinh à, tính thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưới để châu vi đạo tràng hào quang sáng ngời ngơi trước bảo toàn thân con anh hiện nơi cúi đầu xin thể nguyện quy y chia tâm đành lễ ngơi nam mô tận hư à, không à, biết à, pháp mà giới quá hiện vì lai thập phương chư phật tôn pháp hiện thánh tam thượng chủ tam bảo đại chúng đứng chắp tay đành lễ à, nam mô sa bà giáo chủ điều ngự bổn sư tinh ca đương lai hạ sinh di lặng à, tôn phật đại trí văn thù xứ lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn tâm ờ, đành ờ, lễ ngơi ờ, nam mô tây phương cực lạc thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thánh tịnh đại hải chúng bồ tát chia tâm đành lễ nam mô đông phương giáo chủ tiêu tai diễn thọ dược sư lưu ly quang vương phật nhật quang biến chiếu bồ tát nguyệt quang biến chiếu bồ tình đại hải nhất thiết thánh chung vô thượng thầm thấm vi diệu pháp mới bách thiên vạn kiếp nắng tao ngộ mới ngã kim kiến văn đắc thổ chỉ ơi nguyện giải như lai chân thật nghĩa ơi à, à, nam mô à, khai bảo tạng bồ tát ơi nam mô khai bảo tạng bồ tát ơi nam mô khai bảo tạng bồ tát A bậc sư quán đảnh chấn ngôn nam mô bạc già dạ và đế huệ sai xa lũ rô tịch liễu ly bác lặng bà ám sa già dạ giả dạ đa ta yên đa ra đế tam miếu tam bồ đà ra đán địa tham bệ sai thề bệ sai thề bệ sai sa tam một yết đế ra nắng mô bàn già vàng đế bề sai sa lũ đô tinh liêu li bà ra sa ra đa ta yên đa ra ra đế tam miếu tam bồ đà ra đát địa tham bệ sai thề bệ sai thề bệ sai sa tam một yết đế sa nắng mô bàn già vàng bề sai đại xá lu rô tính liêu lê bát làng bá ra xả giã đa tha yết đa gia ra đế tam miễu tam bồ đạt gia đát địa tha an bề sái thể yết đế xa nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sau thời thường an lành trong tất cả thời thấy an lành nguyện chư thượng sư thương nhiếp thọ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sáu thời thường an lành trong tất cả thời để an lành Nguyện ngôi tam bảo thượng gia hộ Nguyện ngày an lành đêm an lành Ngày đêm sáu thời thường an lành trong tất cả thời thấy an lành nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ nam mô tiêu tai Bồ Tát Đế Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Tát Phục nguyện Kính Bạch Đức Cù Đàm Chúng con cùng các Phật tử thiện nam tín nữ có mặt ngày hôm nay ở tại nơi Pháp hội này cùng tất cả nhân dân Phật tử hướng tâm tới Pháp hội, làm công quả hộ trì cho Pháp hội Dược Sư, nguyện đều xin được tăng trưởng phúc lành, tâm Bồ Đề kiên cố được chư Phật gia trì, tinh tấn tu hành cho tới ngày thành tựu vô thượng Bồ Đề chính giác, hồi hướng cho tất cả các loài hữu tình được an lạc, hạnh phúc và được tu hành theo chính Pháp, chính giới của chư Phật Chúng con cầu nguyện cho Tổ quốc khang ninh, thái bình, thịnh vượng, đất nước đẹp giàu, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc. Toàn thể chúng con nương nhờ công đức của đàn tràng hôm nay được thân tâm thanh thái, tai ách tật bệnh tiêu trừ, oan khiên hóa giải, lòng tin tam bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Chúng con cũng lại nguyện cho tất cả hương linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, 12 loại cô hồn, chư vị vong linh, gia tiên, cửu huyền, thất tổ, nội ngoại tôn thân của chúng con nương nơi giả lam thanh tịnh chùa ba vàng này mà phát tâm giác tỉnh lìa khổ tối tăm, khởi niệm từ bi xa rời đường khổ, tin sâu tam bảo, sinh về nơi cõi Phật an vui ngưỡng nguyện Pháp Phật sâu màu huyền diệu, mỗi ngày mỗi rộng khắp trốn khắp nơi, tăng chúng an hòa, tinh tiến không lui, mãi mãi hoàng truyền chính Pháp. Nguyện cầu cho bốn chúng tu tập mãi bình yên, chúng sinh khắp mọi miền đều được thấm nhuần Phật Pháp. Nguyện cho tất cả người người có nhân duyên về chùa bái Phật, đều được tăng trưởng phước lành, các thiện nguyện tùy tâm thành tựu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 khai đàn à, công à, đức có bao nhiêu à, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện không pháp giới các chúng sinh thầy đều thể nhập vô sinh nhận nguyện tiêu ba chướng xài phiền não nguyện được tuệ thật sáng ngời nguyên cả tuổi trương thảy tiêu trừ đời đời thường hành bồ tát đạo nguyện sinh tịnh độ cánh tây phương sen vàng chín và làm cha mẹ hoa nở thấy phật ngộ vô sinh bồ tát bất thoái làm bạn nữ nguyện đem công đức tu hành này chán giải mười phương khắp tất cả các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác tử quy Phật nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn phát tâm vô thượng tử quy pháp nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển tử quy tăng nguyện cho chúng sinh quản lý đại chúng tất cả không ngại hỏa nam thánh trung nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành phật đạo kính thưa toàn thể đại chúng đàng lễ dược sư xuân kỷ hợi 2019 đã được khai mở đem lại lợi ích to lớn cho nhân thiên và loài người Chúng con thành kính cảm niệm ân đức trên Sư Phụ cùng Chư Tăng. Xin cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu khách quý, khách quý, quý Phật tử, bà con nhân dân đã về tham dự uh, chương trình khai pháp và khai đàn dược sư ngày hôm nay. Kính chúc toàn thể đại chúng các bạn, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là ánh sáng lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bận, ánh sáng quang minh trói lọi khắp nơi, ánh sáng ấy chiếu đâu là đều phá hết mọi tăm tối, vô minh của chúng sinh, đem lại sự lạc giết tất cả mọi, diệt tất cả những bệnh khổ trong thân tâm của chúng sinh, khiến cho họ xa lìa mê vọng và hướng đến giác ngộ giải thoát. Đàn lễ dược sư vẫn được tiếp tục diễn ra từ ngày 12 tháng 2 đến ngày mùng 5 tháng 3 năm 2019, tức ngày mùng 8 tháng riêng năm kỷ hợi đến ngày 29 tháng riêng năm kỷ hợi, những ngày đầu xuân năm mới, quý Phật tử cùng du khách thập phương về chùa Ba Vàng có thể tham dự đàn lễ dược sư, sám hối tội lỗi và cầu an cho chính bản thân mình và gia đình. Thái Thịnh xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc, đất nước được thái bình thịnh trị, luôn sống trong ánh sáng trí tuệ của mười phương chư Phật. Chương trình truyền hình trực tuyến khai lễ, lễ khai pháp và khai đàn dược sư cầu tiêu tai diên thọ, quốc thái dân an đến đây là kết thúc. Tiếp theo chương trình sẽ là lễ chúc thọ các cụ già cao tuổi sẽ được phát trực tuyến ngay sau đây. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.